rồi ok ha nay bên cơ sở lọc phó tài cho ra một sản phẩm là bầu cua nặng nặng mặt nặng hộp nha anh em anh em mình ra ngoài chợ muốn mua một bụi bầu cua ngoài chợ rồi anh em mình muốn chơi theo cái kiểu ăn 7 73 hoặc 5 năm anh em mình liên hệ với cái số điện thoại trên màn hình mình để rồi anh em mình gọi cho mình cứ cầm điện thoại nhất điện thoại lên và gọi đừng có ngại gì hết đó, cứ gọi cho mình rồi muốn chơi kiểu nào đặt như thế nào chơi né con gì và muốn cho nó ra con gì thì cứ gọi vô số điện thoại của mình rồi anh em mình giao lưu nói chuyện rồi ok ha giờ mình, mình có một khách hàng đặt đặt một cái bộ đồ bộ hộp là gà bầu tôm giờ mình sóc thử cho anh em test thử cho anh em coi nó có hiệu quả như thế nào nha đó giờ mình lấy ra mình test thử cho anh em coi nè khách hàng mới đặt ngày hôm nay luôn nha mới làm mai mới gửi được đó giờ mình cho ba con cua đi cho nó xanh xanh một xíu đó ok cho anh em đây mình sóc thử mình sóc thử một lần một cái nè rồi nãy là khắp nó đặt những con gì đây gà bầu tôm nha anh em cứ ba con đó là anh em mình đánh thôi giờ mình đánh con thử con tôm trước nha anh em coi có nha cứ ba con đó là mình đánh thôi tỷ lệ năm tỷ lệ 73 mà đó hai gà một tôm này thấy nào gà bầu tôm mà có ra hai gà một tôm rồi đó anh em mình cứ đánh theo tỷ lệ ba con đó là đường nào cũng trúng hết á thấy không đây mình sóc lần thứ hai nữa nè đó cứ gà bầu tôm nãy có gà với tôm rồi anh em mình đánh bầu đó anh em thấy không có gà có tôm rồi giờ anh em mình đánh bầu nữa là có tiền rồi thấy không anh em mình cứ nhắm trong đó nó đã ra cái gì và con gì chưa ra là anh em mình thế cứ thế là đánh thôi còn mà tỷ lệ anh em mình muốn á năm năm năm bảy ba 64 anh em mình cứ đặt ờ, gọi cho số điện thoại của bên mình và đặt mình làm cho anh em gửi lên tận nơi đó rồi đây mình sóc cái cái thứ ba nè đó giờ có con bầu rồi phải không con gà với con tôm là chưa có ra anh em mình đánh gà với tôm khe khe hai con đó bỏ con bầu đi rồi nhưng mà hộp nó nhảy đều nó vẫn nhảy đều nha anh em nó 73 vẫn nhảy đều nó sẽ trong đó gà bầu tôm nó vẫn sẽ ra hai con con gà với con bầu đúng không anh em nó vẫn ra hai con trong đó nhưng mà nó vẫn nhảy đều mấy con khác nó vẫn nhảy lên nha anh em đó giờ mình sắp cái thứ thứ tư nè giờ là nó ra con bầu với, với con gà rồi giờ mình sẽ đánh tôm giờ mình sẽ đánh con tôm nha đọc hết về con tôm luôn nãy giờ chưa ra con tôm mà có nhiêu mình đọc hết về con tôm <laughs> giờ nó là sẽ ra con tôm nha anh em hồi nãy là có gà với gà với bầu rồi giờ nó sẽ ra con tôm anh em mình có bao nhiêu tiền đọc hết về con tôm cho tôi nha Rồi ok, hồi à, nãy cái chén trước là nó đã ra là con gà với lại con bầu. Bây giờ mình cứ đập hết về con tôm, tại hồi nãy nó ra hai con rồi, giờ còn con đường nào cũng phải ra đó. Anh em mình có nhiêu tiền là đập hết vào con tôm luôn đó. Giờ mình dở cho anh em coi nè. Đó có con tôm phải không anh em? Ăn tiền người ta là cái chỗ đó đó. Nè, gà, bầu tôm nó sẽ ra hai con và một con lại nó sẽ nhảy đều cho anh em chơi là không bao giờ nó bị dính hột hay là nó bị nặng một hột nào đó hết đó cứ thế là anh em mình chơi thôi rồi mình sóc cái thứ tư nè mình sóc 5 cây là kết thúc cho anh em coi chơi coi và trải nghiệm nha anh em đó hồi nãy là con gà với con tôm rồi giờ anh em mình khe con bầu với con con gà đi con bầu với con gà đi đánh cái cây này anh em mình không có chắc ăn anh em mình đánh khe thôi đó thì ở đây nè con bầu nè anh em mình vẫn về nhưng mà nó vẫn ra hai con nha anh em đó con tôm với con bầu nè anh em thấy không rồi bây giờ là cây cuối cùng cho anh em mình kết thúc lại cái video này nè rồi nãy là chưa có con gà giờ mình đập hai gà luôn hai ok đấy thì anh em không mình à, làm video nói chung là, là em nó nó nó có làm mà nó nó nó, nó, nó hay hài anh em anh em hiểu không đấy thì anh em xem video nhớ là đăng ký kênh ủng hộ cho bên cơ sở là phát tài nha đó thì nó đôi khi anh em hay làm thật đó cho nên anh em xem á thì những cái nào mà thấy vui thì anh em ờ, like một like còn anh em ờ, đừng cái cái chất bóc gì bên ờ, cơ sở mình nha đấy thì mình sẽ làm nhiều cái video ủng hộ uh, mùa Tết này cho anh em để anh em chơi đó thì anh em uh, muốn mua hàng liên hệ với số điện thoại là 0981 521 779 nha hoặc là 0966 521 779 sẽ gặp trực tiếp mình đó, hoặc là gặp những nhân viên đó, sẽ tư vấn cho anh em về tất cả các loại đồ chơi ngoài bầu cua thì bên mình còn cung cấp tài xỉu máy đánh bài đó. hoặc là bầu cua không tan đó nói chung ra là anh em cứ alo hoặc kết bạn zalo facebook cần gì thì mình sẽ tư vấn cho anh em đó chào anh em